hoan hỷ, ý nghĩa và thành công là cụm từ dành cho đại hội gia đình Phật và Trung tâm Chúa Giêsu Việt Nam được tổ chức tại giáo xứ Tân Hưng, Hà Hóc Môn, Sài Gòn vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Như ghi nhận từ Ban chấp hành sứ đoàn giáo xứ Tân Hưng, thì đoàn khách đầu tiên đã có mặt từ hồi 4 giờ sáng. Tiếp sau đó là khách sứ đoàn bạn từ khắp nơi trên toàn cõi Việt Nam về tụ họp tại giáo xứ Tân Hưng nhằm kỷ niệm lần thứ 14 gia đình Phật Tà Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam được xác nhập và thành lập. Hội nghị đã được diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày với sự có mặt của cha Vinh Sơn, Tổng Linh Hiếu, các quý cha, cố cùng trưởng ban chấp hành sư đoàn và các đoàn viên từ khắp nơi. Phần 1 của chương trình nghị sự được lần lượt các thành viên trong ban chấp hành trình bày những gì đã thực hiện trong 14 năm qua. Đã có rất nhiều sư đoàn được thành lập mới và hiện trên thông số thống kê thì số đoàn viên trên toàn quốc đã lên đến trên 30.000 anh chị em. Các vị trong ban chấp hành báo cáo những thành quả và các mặt còn chưa tốt trong công tác đoàn thể Thánh Tông, trình bày kế hoạch tổng thể kiện toàn cơ cấu nhân sự tiến đến việc hình thành chính thức Ban chấp hành gia đình Phật Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam vào tháng 10 năm 2014. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Đức Hồng Hy, Giang Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hiệp nhất Hội Phật Tạ và Liên minh Thánh Tâm thành gia đình Phật Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc gia đình Phật Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam đã phát triển qua được thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia với 17 đoàn viên và tới đây sẽ có tại Siem Reap Bắc Tâm Bang với 20 đoàn viên nữa đến phần 2 thì hội nghị được chuyển qua cuộc họp của giáo hạt sở tại và đây là cuộc họp thường kỳ hàng tháng nhân cuộc họp này ban chấp hành gia đình Phật tử trung tâm Chúa Giêsu hạt Hóc Môn cũng muốn nhân đây làm hình mẫu cho các sứ đoàn bạn từ khắp nơi học tập được cách thực quan và để qua đó mỗi đại biểu khách mời rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho công tác hội họp ở địa phương mình. Nhân dịp này, bản tin giáo hạt cũng đã gửi tới quý cha, quý đại biểu bản tin số 24 và 25 đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày thành lập sứ đoàn sở tại đã vận động quý ân nhân trong giáo xứ tặng 3.000 món kết 200 ấu thun có in hình logo gia đình Phật tạo Thánh Tâm Chúa Giêsu cho các đại biểu về tham dự hội nghị. Đại hội được kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày